Rồi, hello anh em Đấy, Ngày hôm nay tôi lại uh, giới thiệu cho anh em Đấy, ra mắt anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mới nhất hiện nay cho anh em nhá để cho anh em đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả rất là cao đạt 90 đến 95 phần trăm nhá mà cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này thì là nó báo tài báo xỉu cho anh em luôn nhá báo tài báo xỉu cho anh em luôn bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn không tang bao cho anh em trẻ hột luôn nhé thì đây tôi sẽ thử luôn cho anh em cái bộ ờ, hột cái bộ đồ chơi này đấy hột bao tang cho anh em luôn hột bao tang nhá nước muối ok nhá đây thử anh em làm châm này đây. hoàn toàn chúng ta, hoàn toàn chúng ta, nhá Đấy, còn à, cái bộ đồ chơi này thì à, bây giờ tôi bạn tôi sẽ test cho anh em đó, vâng, test cho anh em Đây, test nút đèn cho anh em này Đó. hột cực kỳ trong nhé trong suốt luôn bao cho anh em chảy hột luôn Đây. đó đó bộ này thì hoàn toàn không tang hoàn toàn không tang 100% không tang báo tài báo xỉu cho anh em nhá báo tài báo xỉu cho anh em luôn giờ tôi vào đi vào tôi test cho anh em đây đây là cái máy báo dung của nó đây thì à, cứ à, một dung là xỉu à một dung là à, có dung là tài không dung là xỉu mở lên đó thử cho anh em này đó như vậy là là tài nhá đó ba ba năm này cái này thì là nó là xỉu này không dung này à tài chứ vừa rồi là dung đúng không dung xin lỗi anh em Đấy, không dung xỉu đó tiếp tục tài đó không dung xỉu không dung xỉu xỉu đó dung tài anh em thấy sao cái bộ đồ chơi này nó bắt được tài bắt được xỉu khoảng tầm 95 phần trăm cho anh em nhé Đấy, bộ đồ chơi này đang hot nhất 2020 và cái bộ đồ chơi này đang là mới nhất để cho anh em đi chơi tài xỉu nhé anh em nào quan tâm cứ alo cho tôi số tôi là Sơn Tài Xỉu ở bến xe miền Tây anh em cứ alo nhé chào anh em